cảm chỉ cho con quậy đâu à bố cái nhà phụ quậy gặp quậy nhau Че, че, chứ yêu quay ơi à, à, à em còn anh cho yêu quay không chồng Challenge guy.